Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính thưa cùng toàn thể đại chúng Hôm nay là ngày mùng 3 tháng 7 âm lịch năm 2022 Ngày Chủ nhật chúng ta đang có mặt tại Đào Tràng Niệm Phật Cư Sĩ Lâm Đại Hồng Tính để tiến tu một ngày niệm Phật an lành Và hôm nay cũng là ngày mà Hòa Thượng Ân Sư tịnh không đại lão hòa thượng cao bỉa sư à, cao bỉa sư là là ngày đưa tang đó sư cô à, cũng à, theo dõi tang lễ của hòa thượng là hai cái phần đưa tin đó à, thứ nhất là phần đưa tin việt ngữ và phần đưa tin hoa ngữ à. sư cô thì xem phần hoa ngữ thì nhiều tại vì thông tin từ Đài Loan thì có thể là là chính xác hơn à. <coughs> thì sư cô cũng à, ờ, à, ờ, làm một cái cái cuộc so sánh à, à, là bên thông tin từ Việt ngữ á, là đưa phần lớn là đưa thông tin hộ niệm cho hòa thượng ăn sư là nhiều à, các trang mạng các uh, kênh youtube à, quý vị mở ra quý vị thấy phần lớn là À, có một cái cái hình là hòa thượng nằm trên cái quan tài ha ừ. à, và tứ chúng là hồ niệm rồi người ta tiếp cái màn ảnh đó và hồ niệm bằng tiếng việt thì rất là nhiều như là phần lớn à. còn à, bên truyền thông của hoa ngữ thì phần lớn là những phim tài liệu hoặc là những trích đoạn nói về cuộc đời Hoàng Dương Phật Pháp cống hiến độ sinh của Hòa Thượng phần lớn là nhiều. Chùa Cực Lạc là nơi tổ chức tang lễ Hòa Thượng mới trực tiếp cái cái lễ tang. Còn tất cả những kênh khác nhà, à, thì toàn là đăng tải những cái hoạt động Hoàng Dương Chánh Pháp hoặc là phim tài liệu của Hòa Thượng An Sư. Cũng có thể rằng à, chúng đệ tử người ta hiểu được à, là đã là một vị gọi là cao tăng tái thế thì thật sự cuộc đời của cái ngài ấy, là gọi là không đến cũng không đi à, thật sự là như vậy bởi vì họ hiểu được cái cái là cái bản hoài của hòa thượng à, cũng có thể là tại vì họ dùng hoa ngữ với nhau cho nên họ hiểu cái tâm ý của hòa thượng và họ thân cận nhiều với hòa thượng và đặc biệt là gần hơn chúng ta tại vì chúng ta muốn hiểu về pháp hòa thượng phải qua cái phần phiên dịch và hơn nữa ở mình ở Việt Nam mình thì à, cũng ít, ít người tiếp thọ cái cái pháp của hòa thượng phải nói như vậy chỉ có một à, số là cư sĩ thì phần lớn ha còn tăng chúng thì hình như là rất là hiếm à, à còn bản thân duy cô mà mà tu tịnh độ á là tại vì sư cô ở bên Đài Loan sư cô học ở bên đó và sư cô tiếp nhận ký pháp môn tịnh độ là từ bên Đài Loan à. rồi về đến Việt Nam thì thì cũng xem pháp hòa thượng cũng thọ nhận được ân giáo hóa của hòa thượng nhưng mà bước đầu để chọn pháp môn tịnh độ thì không phải là từ bên hòa thượng à. thì nói đến cái truyền thông hoa ngữ thì chắc có lẽ là họ cận kề với hòa thượng và họ cùng đồng một ngôn ngữ cho nên họ hiểu được tâm ý của hòa thượng các vị mà cao tăng thạc đức thì người ta thường thường là ứng hiện đến không chỗ đến đi không chỗ đi à, à, chính vì thế mà họ không cái đưa cái cái hình ảnh đó họ đưa cái hình ảnh là hòa thượng như là một vị bồ tát tái thế đó. hoàng dương chánh pháp là tích cực trong công việc hoàng pháp lợi sinh chứ không phải là à, hòa thượng à, nằm đó là một một một gọi là một thi thể nằm đó rồi à, tứ chúng liên hữu ở đó là hộ niệm suốt ngày suốt đêm để hồi hướng cho hòa thượng vãng sanh không phải như vậy sư cô nghĩ đó là không phải là là cái bản hỏi của hòa thượng <laughs> mà không phải là cái điều hòa thượng cần phải không quý vị à. tại vì là hòa thượng à, cũng, cũng giống như đức phật thích ca nói đó là Đừng nghĩ là ta nhập diệt rồi mà quý vị quên Pháp của ta. Hãy lấy giới làm thầy, lấy Pháp làm thầy. Hòa Thượng cũng vậy, 96 tuổi, không còn hơi sức để mà hoàn Pháp, thì Ngài cũng phải phải thuận thế mà xả bỏ báo thân bây giờ chị trụ thế hoài như vậy mà cũng không phải là mình nghĩ rằng hòa thượng trụ thế hoài như vậy mình mới học theo hòa thượng còn thượng tịch rồi thì mình quên lãng cái điều đó cũng không đúng à, nếu thật sự mà mình thọ nhận pháp hòa thượng là mình đã lợi ích từ lâu rồi à, mình đã lợi ích từ lâu rồi chứ không phải đợi đến bây giờ mình mới có sự lợi ích à, đó là là khi sư cô à, xem trên mạng á, thì có hai cái sự đánh giá và chia sẻ như vậy và hiện tại thì truyền thông hoa ngữ có phát đi một cuốn phim tài liệu gọi là trinh Không Lão Pháp Sư Lưu Sử Châu Niên Chinh Niên Thiên à. Nếu như bản tiếng Việt của mình đó là 60 năm chặng đường Hoàng Pháp của trưởng lão Hòa Thượng Tịnh Không thì nếu quý vị là người thọ Pháp của Hòa Thượng đó quý vị nên xem cái bộ phim tài liệu này đó chính là bản hoài của hòa thượng mà từ cái bộ phim này mình mới thấy được hòa thượng đúng là một vị cao tăng tái thế và sư cô, nghĩ là điều khác biệt này chính là truyền thông hoa ngữ họ đã hiểu được họ đã nắm bắt được cái bản hoài của hòa thượng đến không chỗ đến đi không chỗ đi à, đó là sự khác biệt nhé yeah, dạ, yeah. Dạ. và đoạn phim này á, là được làm và khi mà hòa thượng 60 năm hoàng pháp bây giờ là 63 năm 63 năm hoàng pháp ha thì là 96 tuổi thì lúc đó là hòa thượng 90 94 tuổi 93 94 tuổi và hôm nay sư cô sẽ trích lục cái đoạn cuối của cuốn phim này để chia sẻ với đại chúng còn quý vị muốn tìm hiểu thêm thì chúng ta sẽ về xem cái bản tiếng Việt là chặng đường 60 năm Hoàng Pháp Độ Sinh của trưởng lão Hòa Thượng Tịnh Không. À, sư cô đọc trước chia sẻ cho quý vị ha. Quay đầu nhìn lại chặng đường 60 năm Hoàng Pháp của Hòa Thượng, Lão Pháp Sư Tịnh Không trước sau đều ghi nhớ lời Thầy của dạy. Thực hiện giáo dục Phật Đà, Ngài sâu sắc cảm nhận được ý nghĩa của câu nói học phật là sự hưởng thụ cao nhất của đời người nguồn gốc của sự hưởng thụ này bắt nguồn từ việc thực hành câu nói của thầy ngài là nhìn thấu buông xuống chí thành cảm thông từ đó mà thành tựu một đời sống tự tại khoan hỷ Mỗi khi nhìn đến nụ cười sáng ngời của vị trí giả từ bi này, chúng ta như vơi bớt phàm trần, tạp niệm tiêu tan. Lão Pháp Sư giống như một đóa sen thanh tịnh, mộc mạc, đơn giản mà chiếu rọi khắp muôn phương. Ngài là vị trưởng lão hòa nhã, dễ gần với nguồn từ bi, biến pháp giới, thiện ý mãn ta bạc đó là đoạn kết của cái phim tài liệu này mà dương có nghĩa là đây là cái đoạn làm sáng tỏ công hạnh từ bi cứu đời độ thế của hòa thượng ân sư à. người ta nói cuộc đời của ngài là ghi nhớ thực hành lời thầy tổ dạy à. thầy là ai thầy hòa thượng là ai đầu tiên là phải nói lên là bổn sư thích ca mâu ni phật <laughs> yeah. Dạ. chúng ta thường á là là nghĩ là thầy quy y hà nhưng mà cái người thầy đầu tiên của mình là phải là đức phật bổn sư thích ca nè dạ. nè dạ. và ngài cảm nhận sâu sắc ý nghĩa câu nói học phật là sự hưởng thụ cao nhất của đời người đối với vị câu này là ai dạy hòa thượng đúng rồi đây là giáo sư phương đông mỹ Phương Đông Mỹ dạy Hòa Thượng câu này Và lúc đó là Hòa Thượng 26 tuổi chưa xuất gia nghe quý vị à, Chính nhờ cái câu nói này à, mà Hòa Thượng bắt đầu mới để tâm ý đến Phật Pháp Đến Đạo Phật và mới bắt đầu vào nghiên cứu Tại vì khi mà Ngài học với giáo sư Phương Đông Mỹ là học triết học phương Đông mà triết học phương Đông là có Phật pháp, có có đạo Phật đương nhiên là có nho đạo này có lão đạo này có những cái tôn giáo mà trong đó kể cả là Phật Phật giáo và chính nhờ cái câu của ngài Phương Đông Mỹ là học Phật là sự hưởng thụ cao nhất của đời người Hòa thượng nghĩ rằng vì sao học Phật là một sự hưởng thụ chính từ đó ngài mới để ý đến đạo Phật và bắt đầu đi vào nghiên cứu đạo Phật và ngài đã mê trong chân lý của đạo phật đã mê mẩn đã thích thú mê đây là mê mê mẩn chứ không phải mê muội <laughs> ngài đã sanh cái tâm yêu thích đạo phật yêu mến đạo phật và từ đó nghiên cứu vào và và cũng là một phước báo từng cái giai đoạn như vậy ngài gặp được một vị ân sư và như nhuận anh nói lúc nãy là cuộc đời của ngài có ba vị ân sư thứ nhất là giáo sư phương đông mỹ nè ngài khởi nguồn cho ngài con đường tìm đến đạo phật thứ hai là ngài trương gia đại sư thứ ba là cư sĩ lý bình nam và trên các diễn đàn thuyết pháp hòa thượng đều nói ba vị thầy này là thiếu một vị là không được à, thiếu một vị là không thành được à, hòa thượng tịnh không như bây giờ là cái sự trân trọng của thầy à, hòa thượng đối với những vị thầy này và quý vị thấy như hòa à, thầy dạy thì một phần á nhưng mà quan trọng là đệ tử áp dụng thực hành hay là không nếu mình áp dụng thực hành theo lời thầy dạy mình được lợi ích trong đó thì mình sẽ cảm nhận được cái sự tôn kính của mình cái sự biết ơn của mình đối với người thầy còn sở dĩ chúng ta hôm nay gặp thầy thì nhiều dạy mình thì rất nhiều nhưng mình không có cảm thấy là vị thầy đó là một vị rất là là đáng quý hoặc là đối với mình là hy hữu hay là mình nghĩ nhân duyên mình gặp một người thầy đó là thù thắng bởi vì sao bởi vì mình không thọ nhận được cái lợi ích từ cái lời thầy dạy chính vì thế mình đâm ra mình sanh tâm là không cái trân trọng phải không à, bây giờ quý vị có phải là thầy quý vị có nhiều không rất là nhiều bởi vì mỗi ngày quý vị chỉ cần bật youtube lên là bao nhiêu là bài giảng bao nhiêu chủ đề bao nhiêu là thầy hướng dẫn hồi trước để ra một vị thầy hướng dẫn tu tập á là thứ nhất là phải thông tam tạng kinh điển <laughs> và bản thân mình hành trì được lợi ích và rồi mới ra tiếp chúng độ tăng à, còn bây giờ thời thời đại bây giờ là truyền thông phát triển chỉ cần ai có thể là có được cái máy điện thoại ha, là có thể là trở thành một vị giảng sư rồi à, chính vì thế mà thầy nhiều thầy nhiều là tốt à, nhưng quan trọng ở đây là cái người tiếp nhận cái giáo lý từ vị thầy đó có thực hành hay là không à, phải không quý vị nếu quý vị thực hành được quý vị lợi ích trong cái cái lời thầy dạy đó thì quý vị sanh cái sự khác ngưỡng và kính trọng cái vị thầy đó vô cùng cũng như hòa thượng đấy giáo sư phương đông mỹ chỉ nói chỉ dạy cho thầy một câu mà dạy nhiều nhưng mà cái câu này là cái câu đặc biệt là quan trọng học phật là sự hưởng thụ cao nhất của đời người mà lúc đó hòa thượng là một người thanh niên đó, chưa phải là người xuất gia và thực hành thực hành theo cái câu này và truy tìm chân lý từ đạo Phật để để ngài ngài chứng thực được câu nói này vì sao học Phật là sự hướng thụ cao nhất của đời người mà quả thật là sau ngài thể thành đạt được à, ngài tự tại ung dung là cái sự hưởng thụ nguồn gốc của sự hưởng thụ này bắt nguồn từ việc thực hành câu nói của thầy là nhìn thấu và buông xuống để có được sự hưởng thụ cao tột là không phải tự nhiên mà có mà thông qua sự hiểu và sự hành trì thì ở đây là nhìn thấu và buông xuống và sư cô đố quý vị <laughs> câu này là ai dạy hòa thượng nhìn cho thấu buông cho được là sáu chữ ai dạy hòa thượng cái bài này hình như sư cô giảng rồi đó ai dạy hòa thượng <laughs> là đại sư trương gia ừ. và cái sự tích hai người này gặp nhau cũng rất là ly kỳ thì à, hòa thượng khi mà học phật là cũng rất là sốt sáng cũng cũng muốn là mình là có được cái sự giải thoát từ chân lý nhà Phật cho nên ngài đến thỉnh giáo với đại sư Trương Gia đại sư Trương Gia là lãnh tụ mật tông Tây Tạng á đời thứ 19 ở nội Mông à, à, ngài đến gặp ngài Trương Gia và và thỉnh pháp thưa với với với đại sư rằng phải chăng có một pháp nào đó à, mà có thể tức tốc giải quyết vấn đề sanh tử để tiến đến cái quả vị cao nhất là thành Phật như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Có một pháp nào như vậy không? À. Lúc đó đại sư Trương Gia là làm tin á. À. Làm tin đến 7 phút sau. Ừ. Cái này là mình nghe của hòa thượng kể lại, mình thuật lại cho đại chúng nha làm thinh 7 phút sau thì đại sư trương gia mới nói là có trả lời xong có là hai người cũng ngồi im lặng nhìn nhau đó. thời gian trải qua bao lâu hai tiếng đồng hồ <laughs> quý vị làm được như vậy không ngồi chờ pháp ngồi chờ pháp mà ngồi hai tiếng đồng hồ để được nghe một câu pháp quý vị làm được không sư cô nghĩ chắc không được bây giờ mà ngồi mà mà 5 phút thôi đã, đã, thấy là là lửa lửa bốc cháy trong người rồi dạ. còn đây là hòa thượng đợi là hai tiếng đồng hồ mà quỳ nghe quỳ chắp tay ở trước mặt trương gia đại sư chính hòa thượng kể trong bài pháp thoại của ngài chứ không phải bây giờ nói là mình tự nói ra là nói mình mình mình khuếch trương nhưng mà đây là chính lời hòa thượng kể mà không lẽ hòa thượng kể sai đâu và câu chuyện của bản thân mình thì làm sao bịa đặt được ngài quỳ như vậy hai tiếng đồng hồ để chờ đại sư trương giai khai thị sau hai tiếng đồng hồ mới nói sáu chữ là nhìn cho thấu buông cho được là wow và Ngài thực hành 4 năm. Bất cứ một sự việc gì, Ngài cũng từ từ thẩm thấu, nhìn cho thấu quý vị. Rồi không những nhìn cho thấu rồi tiếp theo là phải phải buông cho được. Bây giờ là có những việc là mình nhìn thấu đó chứ. Phải không? Nhưng mà mình không thành tựu được tịnh nghiệp là do mình buông chưa được. À, Chico thí dụ à, quý vị vẫn biết là cuộc sống hiện tại của quý vị là quá nhiều tạp sự cuộc sống giữa người với người với người đó cũng quá nhiều cái phiền não và chúng ta biết rằng của cải vật chất <laughs> trên thế gian này nó cũng là tạm bỡ nhưng đôi khi là mình cũng buồn khó khó buồn à, phải không còn ở đây hòa thượng là buông mà buông được nha vì sao là sư cô nói là hòa thượng buông được à, tại vì quý vị biết đó, bản thân hòa thượng là phải nói rằng là trong 63 năm hoàng pháp ngài buông ba khắp nơi đó có khi nào quý vị đặt cái câu hỏi tại sao hòa thượng sinh ra từ trung quốc rồi đến đài loan mà tại sao phải di cư đến úc châu để để để mà mà định cư và hoàn pháp tại đó là cái hạnh buông xả <laughs> hòa thượng kể là khi ở đài loan á ngài cũng thành lập <coughs> được một đạo tràng cũng tương đối là ổn định mà hoàng pháp ở đó một thời gian <coughs> thì có người đến thưa với hòa thượng là người ta muốn lấy lại cái đạo tràng đó <laughs> hòa thượng nhẹ nhàng à, trả lại cho họ không buồn không tỏ vẻ buồn mà cũng không nói lời gì hết nhìn thấu đó. buông bỏ được mới có thể tự tại ra đi còn như như như mình thì cũng cũng không biết là cái ra đi nổi không mà có ra đi thì cũng chưa chắc là là hoan hỷ <laughs> cũng có nói lại đôi điều ấy chứ hả? nhiều không quý vị cái việc đạo tràng nó tranh chấp nó nhiều không à nhiều lắm á ha ừ, đấy ừ. rồi sau á là ngày đến đâu ừ. ngày đến singapore đến sin à, đến singapore là cũng một nhóm phật tử à, là thành lập cho cho thầy một cái đạo tràng ở đó Hoàng pháp được 10 năm rồi hòa thượng cũng kể rằng cũng có người đến giao cũng có người đến cần <laughs> thôi hòa thượng <laughs> đưa cho họ <laughs> rồi tiếp tục đi nữa đi qua mỹ đi qua mỹ cũng vậy cũng có nhóm phật tử à, quyên tặng cho thầy một đạo tràng cũng ở đó hoàn pháp một thời gian rồi cũng có người người người người giao người muốn ngài cũng tặng luôn đi tiếp đi đến đâu quý vị đi đến úc châu và bây giờ là ở bên đó hoàng pháp cho đến uh, cuối đời của ngài là trước khi viên tịch 3 tháng ngài mới trở về đài loan mà sở dĩ mà ngài định cư lâu dài ở úc châu là là tại vì bên úc nó không có ai <laughs> giáo cần muốn đạo tràng của ngài chứ nếu sư cô nghĩ nếu ai ai còn muốn đạo tràng đó thì chắc hòa thượng cũng cũng tặng là đi chỗ khác ha ừ. đây là sao quý vị đây là thiết thực áp dụng lời thầy dạy trong đời sống thường nhật chính vì thế mà ngài mới đối với cái những vị mà ân sư của mình á ừ. là ngài cảm nhận cái ân thọ nó như núi và ngài nói là nếu cuộc đời của ngài không có ba vị thầy này là không làm nên một hòa thượng tịnh không và vị thầy cuối cùng là ngài lý bình nam truyền chân lý nhà phật cho hòa thượng là 10 năm và trong đó đặc biệt là hướng dẫn ngài đạo quy về pháp môn tịnh độ cho nên là có nhiều người cũng cũng hiểu không hết ý hòa thượng đó à. hòa thượng dạy mình niệm phật hòa thượng dạy mình ý chỉ vào kinh vô lượng thọ nhưng mà quý vị bản thân của ngài là học rất là nhiều kinh và học tới ba vị thầy từ triết học đông tây cho đến đại thừa tiểu thừa cho đến tất cả những bộ đại kinh đại luận ngài đều học hết như vậy thì có, có khi nào quý vị đặt câu hỏi là vì sao bản thân hòa thượng học rộng hiểu cao mà tại sao hòa thượng chỉ dạy mình là câu phật hiệu niệm đến cùng và chỉ y vào và một bộ kinh vô lượng thọ thôi vì sao quý vị tại vì lý thì bắt buộc là phải thông suốt nhưng mà sự nếu mình không có một điểm một điểm ha dừng và từ cái điểm đó thâm nhập thì nó nó sẽ khó mà bước vào cái cánh cửa của đạo Phật tại vì mình đi nhiều ngã quá thì mình sẽ loạn nhưng mà hiện tại bây giờ mình hiểu là mình chỉ hiếu về một cái phương diện về sự thôi hay còn nói cái khác là hiểu và hành đó hiểu thì phải hiểu rộng à, hành thì gọi là một pháp gọi là nhất môn thâm nhập trường kỳ huân tu còn bây giờ mình bại là bại chỗ nào tức là về phần giáo mình không hiểu mình chỉ toan trang sự y tức là cái tư tưởng của hòa thượng nó nó từ từ khi mà học triết học phương đông của giáo sư phương đông mỹ diễn sanh cho đến lúc gặp cư sĩ lý bình nam cho đến sau này mấy mươi năm hòa thượng hoàng pháp đó là một chặng đường nó có sự tiếp nối còn mình bây giờ là mình chỉ cắt một cái đoạn cái mình lấy một cái đoạn đó rồi mình mình cứ ờ, dán một cái gọi là cái thương hiệu của nó là mình là học theo pháp hòa thượng tại vì người nổi tiếng mình theo chắc là mình mình cũng được nổi tiếng hay sao hả và họ chỉ cắt một đoạn đó thôi chính vì thế mà à, khi mà nói đến tịnh độ pháp môn đó, là người ta có nhiều cái sự hiểu lầm là do chính mình chính mình làm sai cái tâm ý của hòa thượng mà mà để hòa thượng bị liên lụy đó à. mình phải hiểu về chân lý rồi cái sự hành trì lại phải nhất mới là nhất môn thâm nhập à. tại vì sao tại vì mình tu hành pháp môn tịnh độ giống như là choan mu sủy hộ choan mu tức là mình khoan cái gốc cái cái, cái góc gỗ cái cái miếng gỗ khoan một miếng gỗ để mà lấy lửa à. tại vì nếu như mình khoan hôm nay mình khoan chỗ này một tí ngày mai mình khoan chỗ kia một tí rồi mốt mình khoan chỗ kia ra một tí thì làm sao mà cái độ nóng đó, nó nó liên liên tiếp với nhau mà để nó phát ra lửa à. cho nên nhất môn thâm nhập là nói về phương diện hành trì còn mình tương thông về chân lý của đạo Phật của của lời Phật dạy thì phải tương thông chứ mình phải hiểu để khi mà hành trì nó gặp phải cái cảnh nào thì mình có một cái chân lý mình áp dụng tại vì tâm của mình đó quý vị nó đâu phải là một cảnh thôi hàng ngày quý vị tiếp xúc với cái cảnh đó là đâu phải là một mà nó nhiều mà nó nhiều thì đạo Phật là thuốc thì không phải là thuốc hay nhưng mà gặp bệnh thì nó hết phải không quý vị à. cho nên mình phải hiểu nhiều cái phương thuốc á để khi mình có cái bệnh gì thì mình lấy đó mình xài sư cô thí dụ bây giờ hôm nay bệnh đau đầu thì mình lấy cái phần cái đơn thuốc đau đầu ra mình điều trị ngày mai mình bị đau bụng thì mình lấy cái phương thuốc đau bụng ngày mốt mình sổ mũi thì mình lấy phương thuốc sổ mũi bây giờ những phương thuốc đó mình không không học thì khi cái bệnh đến thì mình chỉ dùng một phương thuốc thôi thôi thì làm sao mà chữa được À, cho nên chính vì sao mà bây giờ mình tu niệm Phật á, mà mình phiền não nhiều, mình tập khí nhiều, mình mình không buông được. Tại vì mình không học được nhiều cái phương thuốc để mà điều trị những cái bệnh của mình. Đó là về lý. Còn đương nhiên về sự bước vào hành trì tu tập thì phải một pháp. Đại chúng hiểu ý sư cô nói không? Cho nên là quý vị thấy bản thân hòa thượng là hoàng pháp gọi là năm châu lớn mà cuộc đời của ngài Hoàng Pháp đến 63 năm mới xả báo quý vị còn nếu như mà hòa thượng nói là một câu niệm à, Phật hiệu niệm đến cùng rồi à, một bộ môn một à, bộ kinh vô lượng thọ như vậy tu thì làm sao làm nên một hòa thượng tịnh không mà như như bây giờ à, một vị đại sư tái thế yeah. <laughs> Dạ. kinh pháp cú nói một à, cái câu kinh rất là hay ha à, dù nói ngàn ngàn lời à, nhưng không gì lợi ích tốt hơn một câu nghĩa nghe xong được tịnh lạc là dù nói một ngàn lời nhưng mà không có cái lợi ích thì tốt hơn mình nói một câu thôi nhưng nhưng được lợi ích nhưng mà nếu mình nói ngàn câu mà ngàn câu lợi ích thì nó vẫn tốt hơn nó vẫn lợi ích cho chúng sinh hơn và cuộc đời của hòa thượng là cuộc đời của một hành giả là nói ngàn ngàn câu mà ngàn ngàn câu nó đều có lợi ích an lạc cho chúng sinh à, cho nên khi mình thẩm thấu vào cái cái góc độ này thì mình thấy cái cái hành nguyện của của hòa thượng rất là lớn chứ không phải là bây giờ mình ngồi đó mình hộ niệm mình mới mới tri ân được hòa thượng đâu mà mình thẩm thấu vào cái công hạnh hoàng pháp của ngài mình mà thấy được cái sự vĩ đại của ngài Hả? ai sống 100 năm lười nhác không tinh tấn tốt hơn sống một ngày tinh tấn tận sức mình hòa thượng cũng trình bày 60 năm Ngài chưa từng bỏ một bài, bài buổi thuyết giảng liên tục ngày nào cũng giảng pháp tinh tấn không quý vị cho nên mới luyện thành công phu giảng pháp của hòa thượng bây giờ quý vị xem hòa thượng giảng pháp nhưng ngồi nói chuyện với mình đó sư cô dịch qua là hoa nghiêm áo chỉ của hòa thượng này pháp âm duyên lưa của hòa thượng này à. và dịch những cái bài pháp sau này hòa thượng nói chuyện với mình giảng pháp như ngồi nói chuyện đó rất là ung dung tự tại và cái nguồn pháp đó quý vị nó đa chiều đa dạng lắm mà không nhìn bổn <laughs> đó là rèn luyện cái công phu là 60 năm trên pháp tòa như vậy có phải là tinh tấn không à, cho nên sống 100 năm mà lười biếng thì há sống một ngày mà tinh tấn nhưng mà Ngài sống tới 96 năm mà ngày nào cũng tinh tấn. Ai sống 100 năm không thấy Pháp tối thượng, chi bằng sống một ngày mà thấy được Pháp tối thượng. Quý vị nghĩ Hòa Thượng có được đắc Pháp không? Theo như quý vị, thì Hòa Thượng Ân Sư có phải là người đắc Pháp chưa? sư cô thì không biết hòa thượng đắc pháp chưa nhưng mà qua cái lời trường thuật của hòa thượng đó <clears throat> hòa thượng đã là người tự tại vãng sanh đã đã tự tại đối vấn đề sanh tử mà không phải ở lúc 96 tuổi mà ngay từ lúc 73 tuổi hòa thượng đã nói trong một bài giảng là Thái Thượng Cảm ứng Thiên ở tại Singapore năm 1999 Hòa thượng có nói là lúc đó hòa thượng là 73 tuổi nha. Cũng cũng là cũng lớn rồi. Ngài nói là ủa suy sử khứ ý chỗ. Tôi là lúc nào đi cũng được hết. Ủa suy sử suy sử là tùy thời lúc nào cũng được. khởi ý chỗ có thể đi. Dùng từ khởi ý nghe quý vị có thể đi là ý ngài nói sao tôi lúc nào cũng có thể vãng sanh hết á cũng đi cũng thể kết thúc cái cái duyên trần này nhưng mà vì sao ngài chưa đi lúc đó ngài không đi tại vì là bi duyên tức là cái lòng từ bi của ngài nó giống như là chư tổ dạy mình đó là ta duyên trung sân tớ lý khủ bu quế trư trì chịu an là đưa nguyện chúng sinh được lìa khổ không vì tự mình mà cầu cái sự an vui 73 tuổi thì theo như lệ thì một là cũng lớn tuổi cũng mệt rồi đi lại cũng khó khăn đó mà quý vị Hòa thượng phải di chuyển bằng máy bay từ quốc độ này, nước này sang nước khác, đạo tràng này đến đạo, đạo tràng khác, bôn ba như vậy giảng, giảng pháp. Mà ngày nào cũng không ngớt, không dừng. Thì có phải là mệt mỏi không? Nếu như một người mà cầu an thì mắc gì phải như thế này cho mệt. À. Nhưng mà Hòa thượng là bu quấy chứ chỉ siêu an lợi. Không vì cái sự an lạc của mình, nhưng mà chỉ vì là chúng sinh được lìa cái khổ từ cái điểm này mình mới cảm nhận được hòa thượng lúc 73 tuổi đã có thể tự tại vãng sanh rồi nắm chắc được phần tự tại rồi nhưng mà hòa thượng lưu lại hai mươi mấy năm hai mươi bốn năm mà ba năm nữa quý vị hai mươi ba năm một chặng đường không phải là ngắn nha mà cực khổ như vậy là vì độ chúng sinh à, cho nên ở đây là kinh pháp cú nói là dù sống 100 năm mà không được pháp tối thượng chi bằng sống một ngày thấy được pháp tối thượng là nói cái cái mục tiêu chót à, <laughs> là cái cuối cùng kìa cái thành quả cuối cùng nhưng bây giờ hòa thượng sống 96 năm 73 tuổi 73 năm đã đắc pháp đã có thể tự tại nhưng vì lòng từ bi là lưu lại thêm 23 năm nữa quý vị thấy từ cái cái khía cạnh này sư cô thật sự là cảm nhận được cái sự vĩ đại của con người hòa thượng thú thật với đại chúng ở trong trong khi mà hòa thượng viên tịch đó sư cô bắt được tin của từ chùa cực lạc đài nam thông tin hoa ngữ đó là hòa thượng viên tịch rồi lúc đó trong lòng sư cô rất là bình thản à. và sư cô vì sao sư cô cảm thấy mình rất bình thản tại vì sư cô nghĩ rằng trong những lúc mà sư cô phiên dịch pháp hòa thượng đó, là trong những lúc mà tiếp nhận cái lời dạy hòa thượng đó mình thật sự là y theo đó mà mình thực hành cho nên bây giờ hòa thượng có đi mình cũng vẫn có cái còn có một cái để mình nương tựa cho nên bản thân sư cô không thấy hụt hẫng còn cái để mà nương tựa bây giờ rất là nhiều pháp của hòa thượng mà sư cô chưa có dịch sau này sư cô sẽ phát tâm không phải sau này mà bắt đầu từ hôm nay sư cô sẽ phát tâm dịch những bài pháp mà sư cô chọn cảm thấy rằng hữu ích với người tu tịnh độ mà thiết thực với đời sống hiện tại thì sư cô sẽ phiên dịch đó mới là cái sự tri ân của mình đối với thượng chứ không phải bây giờ mình cứ ngồi đó mình hộ niệm mình đưa kênh nào cũng tiếp thọ những cái hình ảnh hộ niệm rồi còn đăng lên cái những cái hình mà hòa thượng nằm trong cái quan tài nó là tự tại vãng sanh à, sư cô nghĩ là cái điều đó nó không làm thể hiện lên được cái ân đức gọi là ân tri mưa pháp hòa thượng đối với chúng sinh thay vì đó là mình sẽ đưa những bài pháp hoặc là những cái hình ảnh mà ngài một chặng đường dài như vậy hoàng pháp độ sinh về về sau này là hòa thượng tích cực đi đến này trụ sở của liên, liên hợp quốc đó là kêu gọi đoàn kết dân tộc rồi kêu gọi cái gì phục hưng cái nền giáo dục thánh hiền và có một lần hòa thượng kể mình nghe mà rất cảm động khi đến trụ sở Liên, Liên Hợp Quốc, Ngài phát biểu cái tham luận. Ngài nói là muốn giải cứu cái tai nạn thế gian này, muốn cho gọi là nhân tâm được trở trở về cái trạng thái gọi là là thanh tịnh đó, là phải nương tựa vào cái nền giáo dục của thánh tổ thánh tiên hiền thì lúc đó ông thư ký liên hợp quốc nói câu ra nì xua tờ tô tuê tô sư họ tan sư 不可不可以行à. là nghĩa sao cái điều ông nói rất là hay cái điều ông nói cũng rất là đúng nhưng mà bu khởi ý xỉn là khó không thể thực hành <laughs> để chúng hiểu không à. quay lại cái nền giáo dục của thánh tiên hiền đó, là chú trọng về luân lý đạo đức con người mà bây giờ người ta nói là cái điều đó là hay là nói đúng nhưng mà thực hiện thực hiện là không được khó bởi vì sao bởi vì bây giờ cái nền giáo dục của mình cái vấn đề và luân thường đạo lý nó không chú trọng nữa bây giờ khoa học phát triển vì họ dạy con người là phải làm sao có được những kỹ năng để kiếm tiền <laughs> chứ không phải dạy con người kỹ năng để đối nhân xử thế để làm một người tử tế một người sống tốt đời đẹp đạo cho nên trở lại cái nền giáo dục của thánh tiên hiền đó, cuối đời ngài là ngài nỗ lực à, nỗ lực là phát động và bản thân tịnh tông học hội ha ở quốc tế là thành lập rất là nhiều cái trường gọi là y thiểu lộn à, một con rồng cái trường đó là chuyên à, giáo dục về cổ thánh tiên hiền nếu như mình chú trọng cái thai giáo à, hậu thế dễ có được gọi là bậc hiện tại hoặc là thánh nhân mà thai giáo này là từ 3 tuổi trở về trước cái đoạn thời gian đó nếu như mình giáo dục cổ thánh tiên hiền chú trọng vào vấn đề đó thì sau này cái người đó dễ thành tựu thánh hơn là sau này khi lớn lên là mình bắt đầu mới giáo dục tại vì sao tại vì trước 3 tuổi là bản chất của một con người nó, nó gọi là thiên chân nó thánh thiện <laughs> nó dễ tiếp thu à. à. cho nên là cái trường mà gọi là y thiểu lỗ này đó là dạy cái lớp mầm á à, chuyên à, lấy văn hóa cổ thánh tiên hiền mà dạy cho nên dạy về môn đạo đức luân lý là chính à. và bây giờ cái trường của mình là không có cái trường đó cho nên là à, thế hệ của mình con em của mình bây giờ là bị mất đi căn bản về nhân luân lý đạo đức bây giờ quý vị thấy cái trường học của mình từ mẫu giáo đó đâu có dạy cái đó cho nên cuộc đời của ngài bôn ba và có nhiều người thường nghĩ rằng cái việc làm của hòa thượng như vậy có cần thiết lắm không rồi đi khắp nơi để rao giảng về chân lý nhà phật để rao giảng về khôi phục lại cái nền giáo dục phật đà khôi phục lại nền giáo dục của thánh tiên hiền như vậy cái, cái quá cực khổ không nhưng mà chúng ta thấy là cái đó đều là vì lợi ích cho hậu thế ngài hoàng nhất đại sư á quý vị tại sao mà ngài nhập thất nhiều năm đến nỗi mà râu tóc nó dài thế để ngài biên tập lại cái cuốn luật gọi là nam sơn luật nhập thất cực khổ lắm quý vị mà dài năm như vậy để mà biên tập biên tập lại cái cái bộ luật của Nam Sơn là Hòa Thượng Đạo Tuyên. Tại vì sao? Tại vì nếu nếu sau này mà không còn luật nữa đó, quý vị thấy, người tu hành mà không còn giới luật nữa thì Phật pháp không còn. Cho nên mình có mình làm sao mình có thể nói là công việc của ngài như vậy là là là vô nghĩa. Không lẽ là mình nghĩ rằng ngài rảnh rỗi đến lúc mà không có việc làm mà để ngồi là biên tập cái bộ luật này không? Không phải. Đó là việc cái lòng thương của ngài đối với chúng sinh cho nên mà chịu khổ chịu cực biên tập lại cái bộ nam sơn luật bên cạnh đó ngài còn biên tập thêm một cái tập gọi là quảng xiên chỉ quảng thanh tập là cái gì cái tập này là ngài hoàng nhất đại sư là tuyển chọn đại tăng kinh hán tạng 100 quyển như vậy và cộng thêm những lời dạy mà rất là đặc sắc của chư tổ chọn lựa ra 100 câu thôi biên tập thành cái vãng thanh tập này vì sao ngài phải làm như vậy tại vì ngài hiểu được rằng hậu thế là thời đại của mình bây giờ quá bận rộn <laughs> phải nói là quá bận rộn bận rộn với gì cơm áo gạo tiền à, thời gian đâu mà nghiên cứu phật pháp thời gian đâu mà đi đọc những lời dạy của chư tổ cho nên ngài chịu khó thôi đọc sẵn nó chọn lựa sẵn nó để cho hậu thế nó theo đó nó tu <laughs> từ bi ai mẫn hơn quý vị à. cho nên hòa thượng Ân sư 73 tuổi có thể là nhập Niết Bàn Có thể vãng sanh mà lưu lại Mà cuộc đời của Ngài bôn ba khắp nơi Rao giảng chân lý tình độ Rao giảng Phật Pháp là vì lợi ích cho mình Quý vị thấy như bây giờ nha Sư cô hỏi thật Nếu mình không y vào câu Phật hiệu à, Nếu để cho mình á, Là tu tập Đoạn trừ phiền não tham sân si Đoạn trừ 88 phẩm kiến hoặc tư hoặc <laughs> quý vị học có biết đó. đó để mình mình thoát sanh tử luân hồi sư cô thưa với đại chúng là bồ tài trì <laughs> không thể được cho nên là ngài hiểu hòa thượng an sư hiểu thời đại này chỉ có câu phật hiệu mới thật sự là cái phao để cứu độ cho nên ngài mới mới cực khổ mà mà rao giảng và trong thời này thiếu về đạo đức văn hóa luân lý không quý vị thiếu cho nên ngài mới cổ sĩ thôi động cái sự giáo dục của thánh tiên hiền cho nên quý vị thấy tóm lại một bậc mà gọi là thượng sĩ xuất trần họ bất cứ làm một việc gì đều có lợi ích cho chúng sinh đều vì lợi ích cho chúng sinh người ta làm chứ không phải vì lợi ích cho bản thân mà làm đại chúng nên nhớ như, như vậy nhé à, nói đến đây là sư cô nói luôn cái phần này ha quý vị biết cư sĩ hạ liên là người biên tập cái cái bản hội hội tập kinh vô lượng thọ đó bây giờ mình đang dùng đó à. khi mà đến tuổi già rồi ngài còn còn biên tập một cái bộ sách gọi là tịnh tu thiệp yếu tịnh tu thiệp yếu tức là tu về pháp môn thịnh độ những cái điều căn bản yếu quyết mà ngắn gọn ở trong này trong cái bộ này vì sao mà ngài phải cực khổ biên tập cái bộ này hóa ra bộ này là chọn lựa những cái tinh yếu từ kinh vô lượng thọ truy những cái cốt loại của kinh vô lượng thọ cho đến những lời khai thị của chư tổ tịnh độ biên tập trong cái bộ này và đặc biệt trong cái bộ này quý vị nhé cái điều hôm nay sư cô nhắc mà nó rất là quan trọng ở đây có ngài có đưa ra hai cái cái bản dịch thứ nhất là của ngài Cưu Ma La Thập dịch cái đoạn mà mà trong kinh a di đà đó mà niệm phật từ một ngày hai ngày cho đến bảy ngày á, là nhất tâm bất loạn thì bây giờ mình đang tụng cái bản kinh a di đà đó là bản của của ngài cung ma la thập dịch nhất tâm bất loạn dạ. nhưng mà quý vị mình quen rằng là có một cái bản dịch của hòa thượng huyền huyền trang đại sư huyền trang là không phải dịch nhất tâm bất loạn mà dịch là linh tâm bất loạn quá tuyệt vời luôn thưa đại chúng nếu mình niệm phật một ngày cho đến bảy ngày được nhất tâm bất loạn mới được vãng sanh tịnh độ theo bản dịch của ngài cư ma la thập quý vị làm được không khó nhưng mà bản dịch của đại sư huyền trang là linh tâm bất loạn là làm cho tâm mình không loạn là vì sao là khi mình niệm phật từ một ngày cho đến bảy ngày đó cái giờ phút cận kề sanh tử đó mình có được câu Phật hiệu để mà là chỗ dựa hả cho nên tâm mình cảm thấy được an rồi tâm mình không có loạn thì chính cái lúc đó là được Đức Phật để tiếp dẫn chứ không phải là đợi đến mình, được nhất tâm bất loạn Phật mới đến tiếp dẫn là khó cho nên là nếu mà không có cái cái tịnh tu yếu thiệp này của ngài cư sĩ thì làm sao bây giờ mình biết được linh tâm bất loạn là mình có phần đấy chứ còn nhất tâm bất loạn là sư có nghĩ là sợ là không có phần và chính chính cái mà linh tâm bất loạn này là chúng sinh bây giờ dự phần có phần nha quý vị à. cho nên sau này cái chỗ đó thì mình đổi lại à. khi niệm phật được một ngày hai ngày ba ngày cho đến bảy ngày làm cho tâm mình an an định lại không có loạn thì sẽ được phật tiếp dẫn <laughs> vãng sanh về tây phương à, quán cái chỗ này rất là quan trọng mà hiếm khi người tu tịnh độ bây giờ chúng ta biết được trừ phi những người nào đọc được cái bản này của cư sĩ hạ liên cư hoặc là nghe hòa thượng thuyết giảng qua cái chỗ này chứ còn không mình cứ nhất tâm bất loạn mà nhầm khi mình cũng không hiểu nhất tâm bất loạn là gì nữa <laughs> nhất tâm bất loạn tức là tâm mình chỉ cột vào một cảnh giới niệm câu Phật hiệu không niệm bất cứ một niệm nào khác nếu mà được như vậy thì Phật đến tiếp dẫn thì cái cái tiêu chí này quá khó mà nếu dựa vào các Phật hiệu mình có chỗ dựa tâm mình nó được gọi là không có sợ hãi trong lúc mà mình cận tử nghiệp đó câu Phật hiệu nó có thể làm cho tâm mình nó không loạn chứ không phải là mình niệm cho được đến chỗ nhất tâm bất loạn để chúng hiểu ý sư cô nói không và Đức Phật đến tiếp dẫn mình gọi là linh tâm bất đoạn đó đó à, cho nên rất là quan trọng một phần này đó. quý vị biết thời hòa thượng ân sư mới xuất gia đó trai trẻ là à, hòa thượng nói đó cái thời đó là kinh tế nó khó khăn lắm mà người ta nhiều khi vì cơm áo gạo tiền mà người ta hoàn tục á người ta không thể chịu nổi cuộc sống xuất gia cam khổ như vậy cái ăn cái mặc nó thiếu thốn à. thì lúc đó là một vị cư sĩ à, cũng lớn tuổi rồi à, mới đứng ra kêu gọi 15 15 vị nữa và là 15 <laughs> người như vậy mỗi người một tháng á, là đóng góp 10 đồng à, hộ trì cho hòa thượng bao nhiêu năm 10 năm như vậy wow. 15 cái vị này là bây giờ là công đức vô lượng vì sao quý vị hộ trì cho một vị Bồ Tát Thái Lan mà nếu không có 15 vị cư sĩ đó một tháng đóng góp cho hòa thượng 150 đồng nếu lúc đó không có sự hộ trì này có thể là hòa thượng chọn hai con đường một là hoàng tục hai là càn chinh san càn chinh san tức là đi trang trang cóc cóc trang trang đi kiếm tiền kinh sám đi vào con đường kinh sám thì nếu đi vào con đường kinh sám hoặc là hay là hay là hoàng tục thì làm sao bây giờ có một cái kho tàng <laughs> chân lý được hòa thượng gọi là tiêu thụ là trình bày ra cho mình một con đường dễ tu như vậy thâu qua pháp hòa thượng à, mình tìm thấy cái sự dễ dàng trong cái phương pháp tu tập chứ không dễ gì tu mà thành tựu được tịnh nghiệp đâu quý vị nha à cho nên cái sự kham nhẫn nếu lúc đó mà ngài không chịu thương chịu khó không chịu cực khổ một tháng chỉ có được tiêu được 150 đồng như vậy mà 10 năm như vậy để chuyên tâm vào nghiên cứu Phật Pháp sau 10 năm này mới gặp được à, Phật tử gọi là hàng Anh mình hay thường gọi là hàng quán trưởng đó là lúc đó mới hỗ trì cho hòa thượng thì lúc đó mới bắt đầu sự nghiệp hoàng dương chánh pháp của của của hòa thượng mới bắt đầu khởi sắc à, sau này là một loạt cái sự kiện hoàng pháp từ đông sang tây à, cho nên cuộc đời hoàng dương giáo pháp của hòa thượng à, nếu quý vị muốn hiểu là nên xem những bộ phim tài liệu dấu chân hoàng pháp của ngài như vậy để mình hiểu được cái bổn hoài và đại nguyện của thầy trong lúc thuyết pháp mà có người hỏi hòa thượng tại vì hòa thượng là chủ trương là niệm phật vãng sanh tây phương tịnh độ và và một đời là thành phật à, đương sanh thành phật à, nghĩa là hòa thượng dạy mình là tu tập pháp môn niệm phật nếu như đủ duyên lành được phật tiếp dẫn vãng sanh về tây phương á, thì trong một đời mình có thể thành phật thì có một người cư sĩ mới hỏi hòa thượng rằng muốn thành phật thì phải là minh tâm kiến tánh nha thứ hai là phải được phật thọ ký mới thành phật nha bây giờ mà không minh tâm kiến tánh mà anh cứ ngồi anh niệm không Phật hiệu như vậy sao thành Phật Hòa thượng trả lời sao à. Hòa thượng mới dẫn cái, cái lời dạy của cả lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ chúng ta ở đời mặt Pháp này mà để minh tâm kiến tánh thì vô khả năng không thể được đâu cho nên đừng có mơ mà mình nói là chúng sinh mình phải đòi hỏi chúng sinh phải là tu đến minh tâm kiến tánh không có đâu đừng có mơ điều đó và tại sao có một pháp để gọi là nhất hướng chuyên niệm để thành tựu tịnh độ mình dùng câu Phật hiệu để mở cái tâm của mình ra tại sao không hướng dẫn họ đi mà phải bảo họ phải minh tâm kiến tánh làm sao mà mà thấy tâm mà, mà thấy tánh hả khó lắm <laughs> theo thiện căn bây giờ của mình khó lắm à, à. cho nên là mình dạy chúng sinh á hòa thượng à, dạy một vị pháp sư dạy hòa chúng sinh á là phải dạy cái gì mà họ ta thực hành được còn dạy mà người ta không thực hành được mình dạy làm chi hòa thượng nói vô ích vô nghĩa cho nên mà bảo mà minh tâm kiến tánh thành phật mình nói cái điều đó làm gì nó vô vô ích quá đối với chúng sinh đời này không thể được thì tại sao mình không dạy chúng sinh về tính nguyện hành ba tư lương rồi dạy về hiếu kính tôn sư hiếu kính là tịnh tịnh nghiệp tam phước quý vị là gì là những cái nguyên tố hòa thượng an sư dạy đó là những nguyên tố để khế hợp với tánh đức à, mà tánh đức đây chính là chân tâm phật tánh thay vì mình ngồi đó để mình tọa thiền để mình quán tưởng để mình minh tâm kiến tánh tại sao mình không bước vào từ sự thực hành để đi vào nguồn tâm mà những chân lý dạy trong kinh vô lượng thọ đó hiếu kính cha mẹ từ tâm bất sát tu tập thiện nghiệp và tuyên dương đại thừa tất cả những đó là sự hành để đi vào chân tâm con đường đó dễ đi tại vì nó có một cái cái sự rõ ràng và cuối cùng thì nó cũng đi vào nguồn tâm thôi cho nên là niệm phật đến cho linh tâm bất động được Phật tiếp dẫn bản sanh đó là con đường để khai mở nguồn tập mà mình dựa vào tha lực của Phật Ai Đà thì nó dễ dàng hơn là tự mình phải tự đổ thì cô, thì cô thí dụ một cái dòng sông to lớn như vậy quý vị lội xuống quý vị bơi kiệt sức đấy nhằm khi không qua được bờ bên kia mà trôi lăn giữa cái dòng sanh tử còn bây giờ có một chiếc thuyền để bên đó bảo mình lên trên thuyền mình đi tại sao mình không chịu đi mà mình bắt buộc là mình phải nói mình phải tự lội qua thì mới mới được đó. Đó. ngài trả lời như vậy rất là trí tuệ mình cũng học được yeah. <laughs> Dạ. cái thứ hai nữa là ngài nói là nếu mà ông nói mà thành phật là phải bắt buộc phải có phật thọ ký mới thành phật ấy. nói như kinh pháp hoa vậy đó hòa thượng dạy rằng ông cái đọc kinh vô lượng thọ chưa cái kinh vô lượng thọ cái phẩm 48 là rõ ràng là phật tích tra thọ ký cho những người tu tịnh độ thành Phật á quý vị không tin quý vị lật ra quý vị đọc rõ ràng như vậy cho nên mình tin tưởng cái lời dạy của hòa thượng chân thật dẫn dắt mình đi đến con đường thành phật không sai cho nên bây giờ có ngài không có ngài mình vẫn yên tâm <laughs> tại vì kho tàng chân lý của ngài lưu lại đó là mình đọc mình theo mình thực hành nhé nhiều khi do mình không thực hành cho nên không thấy được cái sự lợi ích trong cái giáo lý của ngài để lại cái phẩm 48 quý vị đọc nè khi Đức Thế Tôn nói kinh này rồi, có một vạn hai ngàn na do tha chúng sinh xa lìa trần cấu được pháp nhãn tịnh. 40 vạn ức na do tha chúng sinh chưa phát nguyện, nay phát tâm gieo trồng các căn lành nguyện sanh về cực lạc, thấy Phật A Di Đà đều sẽ vãng sanh về cõi tịnh độ của Phật vô lượng thọ. Thảy đều thứ lớp thành Phật khắp các phương cùng một danh hiệu diệu âm như lai. Thì cái đoạn này đoạn thọ ký chứ còn gì nữa. Hả? Phải không? Mà ai thọ ký? Phật Thích Ca thọ ký nè, chứ không phải Phật Di Đà đấy. Như vậy mình tu tịnh độ được thọ ký chưa? Được thọ ký chỉ cần mình niệm Phật về vãng sanh tịnh độ là mình được thọ ký thành Phật rồi đó hăng hoang vô cùng cái Phật pháp nó rộng như là như biển vậy đó mà không có người hướng dẫn mình thì mình ra sao mình đi mình tìm được đâu trong cái pháp đó và bây giờ có một người đã trạch cho mình rõ ràng rồi, đã chỉ cho mình đường đi nước bước rồi trong cái biển đó ngài đã lao lên gọi là vớt lên những cái pháp nào trọng yếu mà phù hợp với căn cơ của mình à, vì sao mình không theo tu hành cho nên hôm nay là cái ngày mà cáo biệt của hòa thượng là đã nắm chắc phần vãng sanh không đợi chúng ta hộ niệm ngài mới được vãng sanh bây giờ mình cứ bày ra hộ niệm cho hòa thượng rồi người ta cứ nghĩ là à chắc hòa thượng được vãng sanh là do nhờ tứ chúng hộ niệm <laughs> phải không đại chúng à. nên xem bộ phim này tài liệu này nha ừ. để mình thấy được đúng là một bậc bồ tát tái lai a di đà phật Hôm nay sư cô chia sẻ đến đây, chúc đại chúng chúng ta tinh tấn, y theo chân lý tịnh độ để mà tu tập. Nam mô A Di Đà Phật.